Đây là phiên bản điện thoại XOR đặc biệt mà Kỳ Lan đã thực hiện việc cá nhân hóa sản phẩm bằng vàng và kim cương cho theo đúng yêu cầu của khách hàng. Từ một phiên bản bằng titan và đã được Kỳ Lăng chế tác cá nhân hóa, tất cả những chi tiết này trở thành vàng nguyên khối chế tác ra O750 và vì lý do vì yêu cầu à, từ bản Titan Classic cũng như là bản vàng trơn khách hàng bảo là dùng hai bị vân tay và hãy làm trên thêm một cái phun vàng nhưng mà đến kim cương nhưng mà đừng đến phun hết đến à, xen kẽ thôi để tạo thành điểm nhắn đồng thời sẽ cầm chống được bấm vân tay sẽ không bị dơ không bị dơ điện thoại nữa và anh muốn là có tên của anh ở trên chiếc điện thoại này nhưng không phải là khắc bình thường mà làm tranh nổi và đến full kim cương cái tên đi thì à, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng thì kỹ năng đã thực hiện việc cá nhân hóa sản phẩm độc quyền theo cầu hoàn thiện như bây giờ và vì lý do bảo mật thông tin cho khách hàng nên Kỳ Lăng chỉ giữ cái tên chữ họ thôi còn cái chữ lót và cái tên Kỳ Lăng sẽ che đi với điểm đặc biệt vô cùng đặc biệt là chữ nổi này có đến full kim cương đồng thời Kỳ lăng cho những đường nét họa tiết phản chiếu trên cái bề mặt lưng lưng này là full vàng và kỳ lăng đánh xước hoặc đánh cước á, cho nó có những cái sọc sọc sọc cước này để nó phản chiếu với cái chữ mà mình đã nổi lên trên như vậy và kết hợp với kim cương lấp lánh nữa thì khi chúng ta di chuyển chúng ta cầm một cái điện thoại chúng ta cầm chúng ta sở hữu chúng ta sử dụng như thế này thì bên phía ngoài nhìn vào sẽ thấy được sự chiếu đẹp thậm chí ở dưới cái chân của cái chữ cũng có điểm chiếu lên à, ống ánh màu vàng ống ánh vàng từ vàng nguyên khối chế tác ra và đây là mặt trước à, bàn phím là full vàng nguyên khối không có đính kim cương à, đính kim cương xen kẽ ở thành à, hai bên hông của chiếc điện thoại nè hai bên cặp nẹp mặt trước và bên hông và phía sau luôn mặt sau luôn và tại thời điểm hiện tại thì chiếc điện thoại XR này là chiếc điện thoại bảo mật hàng đầu à, chuyên để phục vụ nghe gọi không phải là một chiếc điện thoại để chuyên phục vụ nghe gọi không mà chức năng thứ hai của chiếc điện thoại này là dùng làm món trang sức ví dụ như mình đang ngồi làm việc trên phòng họp hoặc là mình đang ngồi cà phê bàn công việc thì đây là món trang sức mình đặt lên bàn rất là sang rất giá trị bởi vì đây được chế tác từ vàng nguyên khối và kim cương chiếc điện thoại được phát triển bởi cựu giám đốc thiết kế của hãng Vertu HH Chisen đứng ra thành lập và tạo nên thương hiệu điện thoại order này và chiếc điện thoại này chuyên về bảo mật phục vụ chuyên về nghe gọi và với sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa điện thoại 88 và điện thoại Vertu và chắc hẳn rằng là ai ai cũng biết điện thoại 8800 và Vertu thì 8800 um, có tính năng là mình gõ vào màn hình hai cái nó sẽ hiện lên thì đây là tính năng khi mà mình tắt màn hình xong điện thoại xong sau khi tắt khởi động xong rồi Kỳ Lan sẽ gõ vào màn hình hai cái. Ngay lập tức màn hình hiện lên. Đó là tính năng của 818. Và về tính năng bảo mật như thế nào, chức năng sử dụng như thế nào thì rất là hay mà Kỳ Lăng đã giới thiệu review trong rất nhiều clip trước à, quý khách có thể lục lại xem lại trên các nền tảng mạng xã hội YouTube Facebook, TikTok của Kỳ Lăng Luxury hoặc là theo dõi trên website kỳ lăng luxury com hoặc là kết nối qua số hotline cũng như Zalo số 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ giải thích sẽ tư vấn sẽ hướng dẫn tất cả chi tiết về sản phẩm này